Hi, xin chào tất cả mọi người Ngày hôm nay Ngọc Hà làm cái video này để giới thiệu tới cho mọi người đó là bồ ba chăm sóc xa ngày các chị nhá Bồ ba để có một làn da luôn khỏe, mịn màng, căng bóng và lúc nào độ ẩm trên da cũng rất là tốt và có một lớp dưỡng da cực kỳ khỏe để cho những chị em nào mà nếu như thường xuyên make up nhé thì các chị sẽ luôn có một cái làn da rất là mịn và rất là khỏe rất là săn chắc và không bị lão hóa các chị nhé. đây là bộ ba mà Ngọc Hà đã dùng 3 năm nay và da của Ngọc Hà thì rất là thích, rất là thích, rất là mềm, rất là mượt và không có tình trạng khô da các chị yêu nhé. Đấy thì Bước đầu tiên không thể thiếu đó là em tinh chất bơ nữ hoàng dưỡng da của xứ Hàn Quốc à, vì sao Ngọc Hà lại mến mồ và yêu thích em à, tinh chất bơi như thế này thì à, không phải chỉ mỗi Ngọc Hà mà rất rất là nhiều chị em đang mến mồ và hiện tại thì Em tinh chất bơ đang tăng giá 790.000 và hiện tại Ngọc Hà thì đang cháy rất là cháy luôn Khách Hà thì dùng rất là nhiều nhưng mà không đủ để cung cấp cho lượng khách hàng mỗi ngày càng nhiều nhá à, Vì sao nó lại được nhiều chị em săn lùng như thế? Tại vì nữ hoàng dưỡng da các chị yêu nhá Nó sẽ giúp các chị yêu nhá Xe khít lỗ chân lông, cồi mùn Rồi những chị em nào mà da nhiễm độc tố corticoid, nhiễm trì thủy ngân hoặc là những chị em nào da sần chùi khô ráp do cơ địa của mình các chị nhé các chị chỉ cần mỗi ngày nhõi cho Ngọc Hà hai giọt thôi nhé thì các chị sẽ thấy làn da mình nó sẽ khỏe nó sẽ mịn nó sẽ đẹp lên rất là nhiều luôn đấy thì à, mùi hương thì rất là thơm và đây là 100% là uh, thành phần tự nhiên Ngọc Hà cam kết với mọi người đó là dùng được cho cả da bà bầu và da em bé thì uh, Ngọc Hà sẽ lấy hai hai giọt nhé vào lòng bàn tay sau đấy ngọc hà sẽ áp lên mặt để cho da mặt mình ấy đấy các chị thấy chưa để da mặt mình luôn căng bóng luôn khỏe các chị nhá một làn da khỏe đó là một làn da một làn da đẹp thì phải là cốt lõi của nó là phải khỏe phải chắc đã rồi sau đấy mới tính chuyển sau này còn nếu như mà một làn da không khỏe thì các chị có đắp bao nhiêu lớp kem lên thì da các chị nó cũng không thể nào mà à, mịn màng không thể nào mà căng bóng được các chị nhé đấy sau đấy các chị sẽ vỗ nhẹ cho ngọc hà và tên tên tên tiếp theo nữa đó là sản phẩm à, White Angel được xuất xứ từ Hàn Quốc và chất xuất là 100% sữa non cô đặc các chị nhá. Sữa thì các chị đều biết rồi, sữa rất là tốt cho da, kể cả cho sức khỏe của mình nữa. Thì đây là sữa non cô đặc thì các chị chỉ cần lấy cho Ngọc Hà đó là một lượng xíu thôi. Nhỏ vào à, mu bàn tay sau đấy mình sẽ chấm lên à, 5 điểm trên khuôn mặt của mình thì à, nó sẽ giúp dưỡng trắng này làm lớp nền, lớp lót make up cho chúng ta những chị em nào mà thường xuyên make up nhá thì không nên bỏ qua hai cái sản phẩm này đó là em tinh chất bơ và em quay dầu. Thì uh, vì sao không nên bỏ qua? Vì nếu như mà các chị make up thường xuyên thì da các chị sẽ bị khô. Sẽ bị khô và sẽ có nhiều uh, cái um, đấy và sẽ có nhiều cái nếp tàn nhang và bị bì nổi trên da nhưng mà nếu như các chị có hai cái em này đầu tiên của lớp make up của mình á thì da các chị lúc nào cũng rất là mềm rất là cũng rất là mượt các chị yêu nha đấy mùi thì rất là thơm mà nó không xính bết trên da các chị ạ không xính bết trên da và làm cho da các chị rất là mềm rất là mượt đấy và nếu như mà không đi đâu thì em tiếp theo đó là kem chống nắng của Skin Z mà Ngọc Hà dùng rất là ưng ý các chị nhá. Không xính bết và đổ à, SPF 50 còng rất là an toàn cho da. Thì da nó sẽ bảo vệ cả ngày cho chúng ta luôn. Chúng ta không thể lúc nào cũng ngồi trong nhà được mà ngồi trong nhà thì nó cũng có ánh đèn điện nó cũng chiếu vào làm da chúng ta bị sàm nhá. Sắc tố melanin sẽ kích hoạt để bảo vệ da chúng ta và khi kích hoạt lên thì uh, nám có thể rất là uh, xuất hiện rất là sớm thì các chị cũng như thế nhá là một dòng sữa nên là khi các chị thoa thì nó thẩm thấu luôn này các chị này đấy và da của mình sau khi thoa kem chống nắng thì nó rất là trắng nhá rất là mịn rất là mượt và các chị có thể tự tin để uh, bước ra ngoài kia uh, giao tiếp kiếm tiền làm ăn công việc và có một làn da luôn khỏe luôn mịn màng nhá đây Ngọc Hà rất là yêu thích và Ngọc Hà cũng muốn giới thiệu đến cho mọi người để mọi người cũng yêu thích và cũng chăm sóc cái làn da của mình nhé tèn tèn tèn Ngọc Hà yêu thích và Ngọc cũng muốn mọi người cũng yêu thích